không quân Hoa Kỳ phát hiện di tích tàu Noe trong Kinh Thánh. Trong Kinh Thánh có thuật lại câu chuyện về ngày tận thế và con thuyền Noe vào hàng nghìn năm trước rằng do Chúa Trời nhận thấy đạo đức con người vào lúc đó đã trở nên bại hoại, cường bạo và tàn ác nên đã quyết định tiêu diệt loài người bằng một trận đại hồng thủy. Nhưng Chúa Trời thấy Noe là một người tốt nên đã cho ông ấy một cơ hội. Chúa bảo Noe đi đóng một con thuyền, nhờ đó mà tránh được nạn hồng thủy. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là con thuyền Noe phải có kết cấu đặc biệt như thế nào mà nó có thể chống chọi trước trận mưa lớn nhất lịch sử và không bị phá vỡ trước những đợt sóng kinh hoàng. Ngày hôm nay, Duyên Vạn Cổ xin được chia sẻ với quý vị về câu chuyện của con thuyền Noe này nhé. Không quân Hoa Kỳ phát hiện thuyền Noe là có thật. Vào năm 1949, khi bay qua ngọn núi Ararat của Thổ Nhĩ Kỳ, đội trinh sát của không quân Hoa Kỳ đã phát hiện trên đỉnh núi cao hơn 4.000 mét so với mực nước biển này có một vết đen dài kỳ lạ. Sau khi chụp lại vết đen này và tiến hành phóng to bức ảnh, từ bức ảnh có thể nhìn thấy đây là một vật thể dài, có hình dạng giống như một chiếc thuyền lớn. Sau khi bức ảnh và tin tức được công bố đã khiến cho cả thế giới phải chấn động bởi vì vật thể này rất giống với con thuyền Noe được ghi chép lại trong Kinh Thánh. Trong Kinh Thánh có ghi chép lại câu chuyện về con thuyền Noe rằng do Chúa Trời thấy rằng đạo đức của con người vào lúc đó đã trở nên bại hoại, cường bạo và tàn ác nên đã quyết định tiêu diệt loài người bằng một trận đại hồng thủy. Nhưng lại thấy Noe là một người tốt nên đã cho ông ta một cơ hội nên đã bảo Noe đi đóng một con thuyền để tránh nạn. Theo mô tả trong sáng thế ký của Kinh Thánh, dưới sự chỉ bảo của Chúa Trời, Noe đã đóng một con thuyền có chiều dài 300 cubit, rộng 50 cubit và cao 30 cubit. Cubit ở đây là một đơn vị đo lường độ dài thời cổ đại. Một cubit tương đương với chiều dài tính từ khuỷu tay đến đầu ngón tay của một người trưởng thành. Đổi sang đơn vị đo lường của chúng ta hiện nay thì con thuyền này có một độ dài tương đương khoảng hơn 140m, rộng hơn 20m và cao tới 13m. Vậy thì rốt cuộc thuyền Noe này lớn cỡ nào? Nếu so sánh chiếc hàng không mẫu hạm hạt nhân Nimitz của Hoa Kỳ thì độ dài của con thuyền này bằng khoảng 45%, độ rộng bằng khoảng 1 phần 3 bong tàu của chiếc hàng không mẫu hạm lớp Nimitz. Nếu như chiếc thuyền này thực sự được xây dựng với kích thước giống như trong Kinh Thánh đã mô tả, thì lượng choán nước của nó có thể lên tới 30.000 tấn, tức là gấp 2 lần lượng choán nước của tàu chiến lớp Etruris của Anh Quốc. Diện tích của kho đế của thuyền Noe là 8.900m2, vì thế thiết kế của con thuyền này có 3 tầng, nên diện tích của cả con thuyền là gần 27.000m2. Tổng dung tích có thể vượt quá 40.000m khối. Xin quý vị khán giả hãy ghi nhớ những con số này bởi vì chúng tôi sẽ tiết lộ những thông tin rất thú vị liên quan đến chúng ở phần sau của chương trình. Đối với nhân loại thì một con thuyền lớn như vậy chưa từng được xây dựng kể từ thế kỷ 20 trở về trước, bởi vì sau khi xảy ra đại hồng thủy, con thuyền Noe được sử dụng như một cái bè trôi nổi. Vậy thì một chiếc thuyền lớn như vậy chỉ dựa vào sức chèo thì chắc chắn là chèo không nổi, cho dù sử dụng buồm thì cũng không thể. Nếu không xét đến yếu tố động lực thì độ khó trong việc chế tạo ra con thuyền này đã được giảm xuống. Nhưng Thách thức lớn nhất đối với con thuyền này đó là sự ổn định và sự kiên cố của nó trước sóng gió nguy hiểm. Nếu không, trong sóng gió nguy hiểm như vậy thì trong một thời gian ngắn cả con thuyền sẽ bị dò dỉ nước, chẳng phải sẽ nhấn chìm mọi thứ trên thuyền hay sao? Giả dụ rằng nếu không có một bản thiết kế hoàn chỉnh và kinh nghiệm phong phú thì không thể hoàn thành một công trình khổng lồ như vậy. Cho dù cả gia đình của Noe đầu tư đóng thuyền gỗ bằng việc chặt cây và xây dựng thủ công một con thuyền lớn như vậy thì không biết năm nào, tháng nào mới có thể tu sửa xong đây. Nhưng cho dù nói như thế nào thì trong Kinh Thánh có ghi chép rằng dưới sự chỉ dẫn của Chúa Trời nên con thuyền Noe đã được hoàn thành. Sau đó, Chúa Trời đã để Noe và cả gia đình của ông lên thuyền, còn có cả các loài động, thực vật cũng được lên theo. Sau khi tất cả được sắp xếp xong xuôi, trong chốc lát hồng thủy quả thực đã ập tới. Cả thế giới bị nhấn chìm trong biển nước mênh mông và chỉ còn lại gia đình của Noe là sống sót ở trên thuyền sau trận hồng thủy đó. Trải qua 150 ngày, hồng thủy rút xuống, con thuyền của Noe đã dừng chân ở trên đỉnh núi Ararat. Đây chính là ngọn núi ở Thổ Nhĩ Kỳ, đội trinh sát không quân Hoa Kỳ đã bay qua, nơi mà chúng tôi đã đề cập ở phần đầu của chương trình. Sau đó, gia đình của Noe đã rời khỏi con thuyền này và bắt đầu mở đầu một nền văn minh mới ở trên đất liền. Trong vài thập kỷ qua, kể từ khi đội trinh sát của không quân Hoa Kỳ phát hiện ra vật thể được cho là con thuyền Noe trên đỉnh núi Ararat, đã có nhiều chuyên gia và tín đồ cơ đốc giáo đến từ các nơi trên thế giới đã tới nơi đây để khảo sát. Kết quả thu được có thể nói rằng là phân biệt rõ ràng, một bên ủng hộ, còn một bên thì phản đối. Di tích được cho là con thuyền Noe trên đỉnh núi Ararat. Lý do của bên phản đối là họ cho rằng Ararat là một ngọn núi lửa đang ngủ. Trong thời kỳ kỷ băng hà sau khi trận đại hồng thủy, ngọn núi này đã xảy ra rất nhiều đợt phun trào với quy mô lớn. Và đợt phun trào gần nhất là cách hiện tại khoảng gần 200 năm về trước, tức là vào năm 1840. Nếu như con thuyền Noe thực sự đã dừng ở trên đỉnh của ngọn núi này, thì con thuyền này đã bị dung nhan của núi lửa tiêu hủy rồi. Do vậy, di tích không thể tồn tại cho đến tận bây giờ. Hơn nữa, tại hiện trường của di tích này cũng không hề phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào của chất liệu gỗ để lại. Vì vậy, di tích có hình dạng con thuyền này nên là sự trùng hợp do đá và nham thạch của núi lửa tạo thành. Còn bên ủng hộ thì lại cho rằng vết tích này chính là con thuyền của Noe năm xưa, bởi vì vật thể có hình dạng giống với con thuyền này có chiều dài khoảng 160m, rộng từ 40 đến 50m. Nó không chỉ trùng khớp về hình dạng mà còn trùng khớp cả về địa điểm dừng chân của chiếc thuyền Noe được nhắc đến trong Kinh Thánh, chính là trên ngọn núi Ararat. Do vậy, họ cho rằng không thể có một chuyện trùng hợp như vậy được. Hơn nữa, đã có một đội khảo sát từng đi tìm thấy di thể do chất liệu gỗ cấu thành, chỉ có điều đội khảo sát này không thể tiết lộ vị trí cụ thể. Vì vậy, những người ủng hộ đã nhận định rằng đây chính là con thuyền Noe được nhắc đến trong Kinh Thánh. Trong vài thập kỷ qua, tranh luận liên quan tới chiếc thuyền nuôi vẫn luôn là một chủ đề nóng bỏng. Câu chuyện về trận đại hồng thủy không còn là một điều gì đó kỳ lạ nữa, bởi vì có rất nhiều dân tộc trên thế giới đều có ký ức liên quan, nhưng câu chuyện được nhắc tới trong Kinh Thánh lại chỉ có một phần duy nhất. Vậy thì sự thật nằm ở đâu? Các dân tộc trên thế giới đều có ghi chép về đại hồng thủy. Vào những năm 1970, có một diễn viên người Anh Quốc tên là Douglas Simon, trước đó đã đến thăm một nhà ngôn ngữ học người Austria ở bảo tàng Anh tên là Irving Finkel. Lúc này, Simon đã lấy ra một phiến đất sét và kể rằng bố của ông từng phục vụ cho không quân Hoàng gia Anh và phiến đất sét này là do bố của ông đã có được khi đóng quân tại khu vực Mesopotamia, hay còn được gọi là Lưỡng Hà, vào thời Thế chiến thứ hai. Sau này, bố của ông đã để lại nó cho ông. Nhưng vì Simon không hiểu được những chữ viết trên phiến đất sét này, nên muốn tặng nó cho bảo tàng Anh. Sau khi Finco nhìn thấy phiến đất sét này đã vô cùng ngạc nhiên vì trên phiến đất sét này là những chữ viết hình nêm của người Sumer ghi chép lại một câu chuyện từ thời cổ đại. Điều gì đã khiến ông Finco lại ngạc nhiên đến vậy? Sở dĩ Vinco ngạc nhiên là vì trên phiến đất sét này ghi chép lại câu chuyện về chiếc thuyền Noe vào thời cổ Babylon. Khi mà các chúng thần quyết định dùng trận đại hồng thủy để hủy diệt loài người, thì có một vị thần đã tiết lộ tin này cho một người tên là Atrahasis và bảo người này hãy đóng một chiếc thuyền lớn. Và chất liệu của chiếc thuyền này được làm từ gỗ và sợi của cây cọ và còn có một lớp nhựa đường để chống thấm nước. Vị thần này đã bảo Atrahasis rằng Trước khi đại hồng thủy ập đến, hãy để tất cả động vật cùng lên thuyền. Câu chuyện này dường như là một phiên bản khác về chiếc thuyền Noe được nhắc đến trong sáng thế ký. Và Atrahasis ở đấy chính là nhân vật Noe phiên bản Babylon, nhưng đây lại chưa phải là phiên bản đầu tiên của câu chuyện về con thuyền Noe. Tính đến nay, phiên bản sớm nhất kể về câu chuyện chiếc thuyền Noe là được phát hiện ở khu di tích Naivik, nơi thành phố cổ ở Assyria ở Thượng Lưỡng Hà vào thế kỷ 19. Phiên bản này được tìm thấy trong chương thứ 5 của Gilgamesh thuộc ghi chép lịch sử của người Sumer cổ đại. Câu chuyện kể rằng có một quốc vương có tên là Gilgamesh luôn đi tìm kiếm phương thức để có được một cuộc sống bất tử. Sau đó gặp được một vị tiên sinh họ Ô và vị tiên sinh họ Ô này chính là Noe, phiên bản của người Sumer. Lúc đó, thần cần phải hủy diệt loài người, nhưng Ô Tiên Sinh đã nhận được sự đồng cảm của một vị thần tên là Enki. Vì vị thần này thấy con người Ô Tiên Sinh rất tốt nên đã thông báo cho Ô Tiên Sinh trước tiên hãy đóng một con thuyền lớn, sau đó đưa người nhà và để các loài động vật cùng lên thuyền. Và phần sau của câu chuyện này thì lại giống y hệt như những gì trong Kinh Thánh đã mô tả. Như vậy, các tình tiết của câu chuyện về con thuyền Nue trong các phiên bản nêu trên đều rất giống nhau, điều khác biệt duy nhất chính là hình dạng và chất liệu của con thuyền Nue. Không biết trong tưởng tượng của quý vị thì chiếc thuyền Nue có hình dạng như thế nào ạ? Đâu là hình dạng thực của con thuyền Nue? Hình dạng của con thuyền Noe được mô tả trong Kinh Thánh là nó có đặc điểm giống như hình hộp chữ nhật, được xây dựng bằng chất liệu gỗ, có 3 tầng và dùng nhựa đường nhằm ngăn nước gió vào bên trong thuyền, giúp thuyền có thể nổi trên mặt nước. Nhưng trong phiên bản của Babylon thì con thuyền Noe có hình trụ tròn, rộng bằng 2 phần 3 sân bóng đá, cao 6 mét, được làm bằng lau sậy lau sậy có thể chống thấm, toàn bộ con thuyền được đóng kín, chỉ có một vị trí có thể mở ra, tức là con thuyền Noe này là một con thuyền có thể lặn trong nước. Quý vị có thấy ngạc nhiên không ạ? Còn con thuyền Noe trong phiên bản Gilgamesh cũng có hình dạng và kích thước tương tự như trong phiên bản của Babylon, nhưng chất liệu của nó lại là một loại da và gỗ. Gỗ đóng vai trò chống thấm, và con thuyền cũng được đóng kín và lặn trong nước. Vậy thì, loại thuyền Noe nào càng giống với thực tế hơn đây? Đầu tiên, về vị trí địa lý, cả à, người Sumer, người Babylon cổ đại và người Do Thái đều sinh sống ở khu vực lưỡng hà cổ đại. Trong đó, người Sumer có lịch sử lâu đời nhất. Thứ hai từ góc độ về thời gian, dựa theo bảng các vương triều của người Sumer thì Noe phiên bản người Sumer chính là vị tiên sinh họ Ô kia, đồng thời ông cũng từng là một vị vua, sống vào khoảng thời gian cách đây 20.000 năm về trước. Người Babylon thì sống trong khoảng thời gian từ 2.000 tới 1.500 trước công nguyên, tức là cách thời nay từ 3.000 năm đến 4.000 năm về trước. Còn người Do Thái thì sinh sống ở khoảng thời gian rất gần với thời đại của chúng ta. Họ định cư tại Lưỡng Hà vào khoảng thời gian 1.300 năm trước công nguyên, tức là từ 3.300 năm trước cho đến hiện nay. Vì vậy, từ các thời gian này cho thấy rằng có thể câu chuyện về chiếc thuyền Noe trong Kinh Thánh và ở thời kỳ Babylon đã được kế thừa từ câu chuyện về chiếc thuyền Noe được ghi chép trong Gilgamesh. Về văn hóa thì người Babylon và người Do Thái có thể cũng chịu chung sự ảnh hưởng từ văn hóa Sumer cổ đại còn kết cấu về câu chuyện khác nhau về con thuyền Noe của các dân tộc cũng không giống nhau. Chính là vì họ dùng những tri thức và kỹ thuật thời kỳ của họ để giải thích về câu chuyện cổ xưa. Thời gian sinh sống của người Do Thái gần ngày nay nhất, có thể con thuyền Noe của người Sumer và người Babylon không phải là hình hộp mà là hình trụ tròn. Nhưng đối với người Do Thái thì cách tạo hình có vẻ đã quá kỳ quái rồi, khiến cho người ta không cách nào có thể hiểu về nó. Vì thế, các tác giả thần thoại người Do Thái đã biến nó thành chiếc thuyền có hình dạng khiến con người thời đó có thể dễ hiểu hơn và đây cũng có thể là một phương án đã xảy ra. Vậy, nếu chúng ta xuất phát từ kết cấu tri thức trước đó để suy nghĩ về chuyện này, thì loại hình dạng nào của con thuyền Noe có thể giúp nó tránh được trận đại hồng thủy đây? Làm thế nào thuyền Noe có thể vượt qua đại hồng thủy? Số chúng ta đã bao giờ nghe qua trận đại hồng thủy chưa ạ? Nó có giống như các đợt lũ lụt xảy ra hàng năm trên thế giới hay không? Kỳ thực không phải vậy, bởi vì hồng thủy được mô tả trong kinh thánh là nó có thể nhấn chìm tất cả ngọn núi cao trên thế giới. Nếu như mặt nước biển có thể dâng cao lên vài trăm mét, như vậy thì không thể nhấn chìm mọi thứ được, ít nhất cũng phải lên tới 2-3 nghìn mét thì mới có thể. Hơn nữa, chỉ trong thời gian vài ngày, hồng thủy đã đổ ập xuống, nên mặt nước không thể dâng lên từ từ. Chắc chắn là nước đã dâng lên một cách đột ngột giống như sóng thần Ấn Độ Dương vào năm 2004, như vậy thì mới có khả năng. Nếu như quá trình nước dâng lên rất chậm thì con người nhất định sẽ di rời đến vị trí cao và hồng thủy cũng không thể đạt đến trạng thái hủy diệt được. Như chúng ta đã biết, hàng không mẫu hạm là loại tàu có đủ khả năng chống cự lại sóng bão nhất – nhưng khi bão cấp 12 đang điên cuồng trên mặt biển thì một người khổng lồ như hàng không mẫu hạm cũng không dám rời cảng. Vì bão cấp 12 có thể cuộn sóng lớn lên tới 15 mét, gây ra một áp lực rất lớn lên thân tàu. Rất có thể nó sẽ phá vỡ long cốt của con tàu một cách dễ dàng chỉ trong vài giây. Khi sóng thần đạt độ cao hàng trăm mét, không cần đợi đến khi nó đập xuống, hàng không mẫu hạm cũng đã bị nó lật nhào rồi. Hiện nay, khi thiết kế tàu thuyền thì khả năng chịu đựng sóng gió của tàu thuyền luôn được mô phỏng chính xác bằng máy tính. Ảnh phim sóng thần ập đến trong phim thảm họa 2012, chiếc hàng không mẫu hạm đã bị sóng dữ lật nhào. Điều đó có nghĩa là điều này sẽ xảy ra nếu nó được tái diện ở hiện thực. Chúng ta hãy cùng quay lại với chiếc hàng không mẫu hạm lớp Nimitz của Hoa Kỳ. Khi đối diện với sóng dữ dội có độ cao vài chục mét thì đối với Nimitz đã là một khó khăn rồi, huống chi là một con thuyền nhỏ hơn Nimitz như Noe con thuyền Noe đã phải chống cự với sóng lớn cao hàng trăm mét. Vậy thì làm sao để giải quyết một vấn đề khó khăn này đây? Khả năng lớn nhất là chỉ có thể nó đã lặn dưới nước. Những con sóng hung dữ chỉ có thể khởi tác dụng trong phạm vi độ sâu là 100 mét mà thôi. Nếu như một chiếc tàu ngầm có thể lặn xuống độ sâu từ 150 mét hoặc là sâu hơn nữa thì cho dù sóng bão có lớn đến đâu thì nó cũng không gặp phải bất kể nguy hiểm gì. Vì vậy, khả năng lớn nhất về con thuyền Noe đó là nó có hình dạng trụ tròn và có thể lặn dưới nước như một con tàu lặn. Dựa vào cấp độ của trận hồng thủy được ghi chép trong Kinh Thánh thì nó có thể sản sinh ra những con sóng có độ cao hàng trăm mét một cách rất nhẹ nhàng. Đối với những con sóng đó thì cho dù một tàu chiến trên mặt nước có lớn đến đâu đi chẳng nữa cũng là một thứ nhỏ bé mà thôi. Vậy thì thứ duy nhất có thể cứu mạng được vào lúc này chỉ có thể là một chiếc tàu khổng lồ đồng thời nó có thể lặn sâu dưới nước trong vài tháng liền. Thuyền Noe được chế tạo bằng vật liệu gì? Những miêu tả của người Sumer và người Babylon về con tàu cứu sinh Noe có lẽ sẽ giống với công năng mà con tàu này có thể phát huy. Vậy thì có một câu hỏi được đặt ra ở đây là con tàu này được xây dựng bằng chất liệu gì? Người Sumer đã nói rằng nó được xây dựng bằng da và gỗ. Người Babylon thì nói rằng con tàu này được tạo ra bằng lau sậy. Còn người Israel thì lại nói rằng nó được đóng bằng gỗ gopher. Cho dù là tàu lặn được xây dựng bằng gỗ hay lau sậy hay là bằng da thì cũng không thể chịu được sóng gió điên cuồng trong nước biển. Việc lặn xuống độ sâu 100 mét thì lại càng không thể vì nó sẽ sớm bị áp suất của nước ép cho chia năm, xẻ bảy. Rất có thể, con tàu Noe đã được xây dựng bằng loại chất liệu có kỹ thuật cao mà chúng ta không hề biết đến và có thể chống cự lại được sóng lớn như vậy, còn có thể lặn sâu xuống độ sâu 100 mét, tĩnh lặng cho đến ngày hồng thủy rốt xuống. Vì vậy, trong thời kỳ của chúng ta hiện nay, Bảo lưu quan điểm rằng con tàu Noe rất có khả năng là một con tàu lặn có kỹ thuật cao, cũng là một con tàu cứu sinh nên phải chăng nó có thể có cái tên là tàu ngầm Noe. Bất luận là Gilgamesh hay là truyền thuyết thời Babylon cổ đại hay là câu chuyện được nhắc đến trong Kinh Thánh đều là do con người ở những thời đại khác nhau, vào những thời gian khác nhau đã dùng lý trí khác nhau và dùng những hình thức lý giải của mình để tưởng tượng về truyền thuyết thời cổ xưa thời gian cách càng xa càng lâu thì lại càng lệch khỏi hình dáng vốn có của nó. Điều này cũng chẳng khác gì như con người hiện đại chúng ta đem giới thiệu một chiếc điện thoại iPhone cho những người nguyên thủy ở rừng Amazon sau khi câu chuyện về chiếc điện thoại này được lưu truyền qua nhiều đời của bộ lạc thì có thể điều mà sau này chúng ta nghe thấy sẽ là một câu chuyện liên quan đến một cây kèn sừng trâu có thể trao đổi âm thanh cách xa hàng vạn dặm, có phải không thưa quý vị? Câu chuyện về con tàu Noe cũng xin phép được khép lại tại đây. Xin cảm ơn các quý khán thính giả thân mến của Duyên Vạn Cổ. Còn bây giờ, Thúy Hằng xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.